Đây là cục cảnh sát giao thông. Bạn có một biên lai cần nộp. Bố Ờ, nhưng mà anh bên anh báo một năm kinh nghiệm trong nghề là đòi trí ấn Một năm kinh nghiệm trong nghề gì hả anh? Nghề nghề lừa nghề gì? <laughs> Thế là nhận rồi à? Má mày sáng ở đéo đồng lách nào mày. <laughs> Phật. Đây là thông báo cuối cùng gửi đến cho bạn. Vui lòng bấm phím chính để được hỗ trợ. Vui lòng bấm phím chính để được hỗ trợ. Vui lòng bấm phím chính để được hỗ trợ. Alo, hỏi sao không ra đây? À, mình có một cái biên lai phạt nào đúng không bạn? Mã số biên lai là bao nhiêu đấy tôi kiểm tra giúp anh. Ờ, mình không biết được, mình thấy chỉ thấy gọi điện là báo biên lai phạt thôi chứ mình không biết số biên lai là bao nhiêu tôi đến phòng tao không tôi đây là nhờ tôi kiểm tra giúp anh đúng không nào đúng rồi bà. cho tôi biết họ tên của anh là gì là tôi kiểm tra giúp anh à, ờ, mình tên là lê anh dũng lê anh dũng đúng không nào đúng rồi số chứng minh số căn cứ công dân của anh dũng là bao nhiêu để tôi đối chiếu trên hệ thống anh ờ... chấm tên cùng tên lên không ba bốn không chín không không ba bốn không chín không không không tám năm tám sáu 034 090 008586 đúng rồi. Vâng, ở đây uh, kiểm tra chính xác tránh trường hợp chập là ở đây nhanh chủ nhé Rồi. Vâng, anh giữ máy tay đợi trong giờ lát tôi kiểm tra đối chiếu nhìn không. Vâng. Alo. Tôi mình nghe. Alo anh Dũng. Mình nghe này và vâng, nên sau khi tôi kiểm tra đối chiếu trên hệ thống hiển thị lại lê anh chủ có một biên bản vi phạm giao thông chưa xử lý có mã số là 0038185 nên nhưng mà vi phạm giao thông ở đâu ờ tôi sau cho anh Dũng đọc toàn bộ cái nội dung thông báo đang hiển thị trên màn hình máy tính ở đây sau khi ừ. tôi đối chiếu với thông tin cá nhân của anh tôi có cái biên bản vi phạm giao thông để anh Dũng chú ý lắng nghe rồi sau khi tôi đọc xong có cái nào nghe không giỏi gọi là tôi sau khi đọc xong thì nhờ nắm bắt cái rõ ràng được mọi chuyện không rồi rồi Vâng, nội dung thông báo ở đây là vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, anh Lê Anh Dũng bất gây một chiếc xe ô tô, kiểu xe là Toyota màu đen 7 chỗ, có biển ừ. kiểm soát là 43A47466. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2021, anh có lưu thông trên tuyến đường là Hồ Tùng Mậu va chạm với một người Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiếu, thành phố Đà Nẵng. Ừ. Anh đã không tuân thủ là giao thông là vượt đèn đỏ va chạm với một người đi bộ anh không dừng lại để giải quyết mà lái xe rời khỏi hiện trường Bên phía cơ quan chức năng nghi ngờ anh dũng có hành vi không đi xe vào gây tai nạn nhưng đang trốn tránh trách nhiệm của mình trước pháp luật nên đã đưa ra mức phạt trước mắt ở đây là 16 triệu đồng tạm ngưng sử dụng giấy phép lái xe trong vòng 24 tháng truy cứu những trách nhiệm có liên quan trước pháp luật Nhưng đúng cái câu hỏi là tại sao mình điều khiển phương tiện gây tai nạn mà không dừng lại để giúp đỡ người bị nạn đấy mình có đi đâu nhỉ mình ở ngoài uh, miền bắc mình vào nắng làm gì đâu những quan nói ở đây là sao ở anh ở thái bình đúng không anh dũng không đúng rồi hiện tại là mình đang công tác ở đâu thành phố đà nẵng ở đây mình chả công tác ở đâu thành phố đà nẵng cả à? mình chỉ có ở gia đình anh anh không ở trong đà nẵng à mình không ở đà nẵng vậy đây thôi tôi kiểm tra đối chiếu trên hệ thống hiển thị là vào ngày 21 tháng 10 đến thành phố đà nẵng thuê một chiếc xe ô tô sau hai ngày có va chạm với một người đi bộ là ngày 23 tháng 10 nhưng không dừng lại để giúp đỡ người bị nạn là sao đây đúng rồi mình không đi luôn hình như có nhầm lẫn gì ở đây sao ý của anh nói ở đây là mình không đến thành phố đà nẵng mình không đến xe đúng họ rồi. cũng không về tai nạn có đúng không ạ đúng rồi Vậy em có chính xác là Lê Anh Dũng sinh năm 1990 ở Thái Bình có số chứng minh nhân dân là 034 090 008 không đúng rồi anh kiểm tra lại không chính xác thế nào anh Dũng đúng chính xác rồi vậy ở đây sau khi tôi đối chiếu cái thông tin cá nhân của anh trên hệ thống là hoàn toàn trùng khớp với thông tin của người đã thuê chiếc xe này và gây tai nạn thì ở đây sau khi mà điều tra rồi trường xảy ra tai nạn chiếc camera ghi lại số của chiếc xe gây tai nạn là 43 47 466 thì sau quá trình điều tra đã tìm ra được chủ của chiếc xe chủ xe khai báo trước với cơ quan điều tra là vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 cho anh Lê chuyển thuê xe cung cấp cho phía cơ quan công an ở đây cái hợp đồng thuê xe và cả cái căn cứ công dân của anh Dũng đang được mô tô công chứng hai mặt và đứng tên cái hợp đồng thuê xe ở đây anh Dũng tôi hỏi là mình có cho ai mượn giấy tờ của mình để thuê xe không mình không cho mượn ai mượn giấy tờ cả bạn kiểm tra giúp mình với mình trả cho ai mượn giấy tờ luôn Ờ, ý anh Dũng nói cái thông tin cá nhân của anh là đúng anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn anh cũng không cho anh mượn giấy tờ của việc thuê xe có đúng không anh Dũng đúng đúng ạ mình có cho anh đâu nhỉ vâng cái sự việc này thì đang rất là nghiêm trọng ở đây ừ. trên cái thông tin cá nhân của anh đang đứng tên trên cái hợp đồng thuê xe đúng đúng, đúng rồi, hỏi, đúng rồi. trước đến nay cái giấy tờ của anh có từng bị mất hay thất lạc ở đâu không mình có một lần bị mất giấy tờ anh mất vào năm bao nhiêu đây Dũng mình mất ừ, phải từ uh, cách đây mấy năm nữa cách đây 3 năm ba năm là mình năm mất 2018 đúng không? Ừ, đúng rồi tầm đấy vâng để tôi ghi nhận lại ở đây à, mình có từng sử dụng cái chứng minh nhân của mình để đăng ký một cái tài khoản nào online trên mạng hay là chụp hình à, đăng ký để các cái tài khoản mà hay là cái à, app vay tiền trên mạng hay ừ. cũng các cái cá nhân nào kiểm tra không đây chị vay tiền thì mình không nhưng mà tạo tài khoản trên mạng thì nhiều là có sử dụng cái chứng minh nhân của mình để tạo các tài khoản online trên mạng đúng không chị đúng rồi Ờ, anh Dũng có từng sử dụng cái chứng minh nhân dân của mình như photo đăng ký hết rồi không thì trước đến nay thì có đăng ký giấy tờ xe rồi các dạ. kiểu thôi và ở đây Dũng khẳng định chắc chắn với tôi là anh không đến thành phố Hà Nẵng để thuê xe không? Ừ, chắc chắn không đến thành phố Đà Nẵng. Ờ, nếu như anh khẳng định chắc chắn anh không đến thành phố Hà Nẵng để thuê xe thì rất có khả năng trong những lần anh sử dụng cái chứng minh nhân dân của mình bất cẩn đã bị một đối tượng hoặc một ừ. tổ chức nào đấy cắp bảo để sử dụng cái danh nghĩa của anh và đứng trên cái thông tin cá nhân của anh để thuê xe Đúng vâng. anh Dũng có đang nghi ngờ cái thông tin cá nhân của mình bị dò dỉ ra ngoài không? Mình cũng nghi ngờ tại vì có lần mình cũng bị một bên nó đòi nợ ấy mình thế là mình anh nghỉ cái gì ạ cũng bị một bên nó nhắc nợ nhắc nợ à? đúng rồi là như thế để cho anh để nhắc nợ đúng không ạ và đã giải quyết triệt để cái vấn đề đấy chưa giải quyết xong rồi giải quyết xong rồi ạ à? ừ dạ vâng vậy tại sao hôm nay lại ở đây là có phát sinh cái vấn đề này ở đây à, mình, không... À, chưa giải quyết triệt để đây mình trình báo cái đơn vị nào đấy bên cái đơn vị nào có báo ra nhắc nợ đây bên công ty FE ấy, công ty uh, ờ, FE à? Credit ấy. FE Credit đúng không? Ừ, đúng rồi. Vâng, thì cái trường hợp của anh nhớ anh khẳng định chắc chắn anh không phải là người thuê xe và gây tai nạn. Và ở đây anh đang nghi ngờ cái thông tin cá nhân của anh đang bị rời ra ngoài. Thì ở đây cái sự việc này rất là nghiêm trọng. Ừ. Tôi kiến nghị anh nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng để xảy ra vụ tai nạn thứ nhất là nhờ bên phía cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ giúp anh dựng xem ai đang là người đánh cắp cái thông tin cá nhân của anh rồi, để làm những chuyện bất hợp pháp để tránh trường hợp là anh bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời ở đây là mình kịp thời ngăn chặn cái sự việc và cái thông tin cá nhân của anh đang bị rò rỉ ra ngoài và bị người khác bảo đang sử dụng để tránh phát sinh những vấn đề khác nghiêm trọng hơn hay chứng nhân thế đây không biết là mình uh, có biết cách nào liên hệ đến phía cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng mình không? biết cách tại vì mình ở ngoài Bắc ấy mình không biết cách là liên hệ với Đà Nẵng cả bạn có thể giúp mình được không vâng ở đây chúng đây hiểu rõ cái sự việc mà mình đang gặp phải khi nãy giờ tôi trao đổi với anh chưa mình cũng cũng hiểu hiểu đấy ạ còn anh Hiếu như thế nào đấy anh Dũng? Thì ờ, hiện tại là bên công an thì báo mình là đang đang gọi là thuê xe xong là uh, bị gây tai nạn mà không giúp đỡ ấy. Mà trong khi đó thì dạ mình vâng. không hoàn toàn là mình không thuê xe mình cũng trả vào Đà Nẵng làm gì cả ấy. Vâng, và, ừ. và đang nghi ngờ cái chứng minh nhân dân của anh đang bị một đối tượng hoặc một đối tượng nào đấy đấy khắp vào cái sử dụng của đúng không anh? Đúng, đúng rồi bạn, mình đang nghi ngờ như vậy. Vâng, và, vâng, và vâng. mình chưa biết cách nào liên hệ trình báo với cơ quan công an điều tra thành phố Đà Nẵng nơi sẽ phát sinh ra cái sự việc để bên phía cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ giúp cho anh đúng không ạ đúng rồi thì hiện tại là anh dũng có giấy viết không tôi đọc cho anh một số cái thông tin liên quan cái hồ sơ sự việc để anh có cơ sở pháp lý trình báo trước cơ quan công an điều tra đấy ờ, giấy viết mình có đấy rồi vâng, thì anh ghi lại những cái thông tin sau đây để có cơ sở pháp lý trình báo phía cơ quan công an điều tra phối hợp với phía cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ xem ai đang là người sử dụng đánh cắp thông tin cá nhân của mình để làm những chuyện bất hợp pháp Vâng. tránh trường hợp là mình bị chịu trách nhiệm trước pháp luật và đồng thời là người nhà nạn nhân sẽ có thể đánh theo phía tòa án để vừa thiệt hại sau khi va chạm cháy cùng nhân vâng các vâng, bạn ghi lại những thông tin dạ, dạ. đây mã, mã số hồ sơ dạ dạ mình bạn bạn giúp mình với ạ rồi anh ghi mã số hồ sơ dạ anh ghi rõ ràng nhá rồi là không không ba tám một tám năm không không ba tám một tám năm đúng không ạ rồi rồi tiếp tục anh xuống dòng anh ghi là ngày thuê xe ngày thuê xe ạ dạ vâng. ngày thuê xe ok được ạ rồi anh ghi rõ ràng nha để có cơ sở trình báo chứ quan qua điều tra để lật lại cái hồ sơ này điều tra làm rõ xong lưu lại cho anh nhanh dạ. đúng nhá rồi thì không làm gì thì đó là ngày 21 tháng 10 năm 2021 ngày 21 tháng 10 ngày 2021 ạ vâng ạ năm 2021 rồi đi xong chưa nào rồi rồi tiếp tục anh xuống trọng anh ghi ngày xảy ra tai nạn ngày xảy ra tai nạn là ngày 23 tháng 10 năm 2021 23 tháng 10 năm 2021 ạ à, đúng rồi rồi tiếp tục anh xuống dòng anh ghi vị trí xảy ra tai nạn xí rồi ạ là đường Hồ Tùng Mậu Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Kinh Dương Vương ra với Kinh Dương Vương ạ đường Kinh Dương Vương rồi rồi phường Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng Hòa Minh ừ, phường Hòa Minh ạ phường phường Hòa Minh quận Hòa Liên Minh. Chiểu thành phố Đà Nẵng Liên Chiểu ạ Đà Nẵng ạ vâng. vâng. xe gây ra tai nạn chúng chọn anh ghi xe gây ra tai nạn xe gây ra tai nạn ạ vâng, chủ xe là Toyota màu đen 7 chỗ nạn là Toyota màu đen 7 chỗ đen 7 chỗ ạ vâng biển kiểm soát là 43 43A 47466 à, 47466 ạ rồi giờ đây là mình vừa nhận được thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng dạ. giờ à, dù có ghi lại là đơn vị điều tra có hỏi á ai là người cung cấp những thông tin này cho anh là phía đơn vị nào cung để có cơ sở để mà trả lời anh Dũng nhé dạ dạ là dạ, phòng vâng, vâng. anh thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố đà vâng vâng được rồi mình ghi rồi rồi anh Dũng đọc lại những thông tin tôi vừa đọc cho anh ghi không có sai sót chỗ nào không để tôi bổ sung lại những anh không sót dạ dạ em để em đọc mã số hồ sơ là không không ba tám tám một năm, ờ, đúng rồi ngày thuê xe là ngày 21 tháng 10 năm 2021 và ngày xảy ra tai nạn là ngày 23 tháng 10 năm 2021 vị trí xảy ra tai nạn là đường Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Kinh Dương Vương phường Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng và xe gây ra tai nạn là xe Toyota màu đen 7 chỗ biển kiểm soát là 43A47466 và người thông báo thông tin là bên thông báo thông tin là cơ quan cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng có đúng không ạ? Dạ vâng, anh nhận được thông báo từ bên phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thì người đang hỗ trợ thông báo cho anh nên là tôi là võ thành đô số hiệu một năm dạ. chín sáu ba bốn nhân dũng nhá dạ dạ võ thành đô số hiệu một vâng. năm sáu ba bốn ở dạ. đây là anh dũng ờ, trong cái vụ ngoại này đang được ghi âm của bên phía cơ quan nhà nước một lần nữa anh khẳng định chắc chắn với tôi anh không phải là người thuê xe và gây tai nạn dạ đúng rồi em vâng, vâng, mình không thuê xe anh có khẳng định chắc chắn chắc chắn mình không thuê xe luôn bởi vì mình chỉ có đang làm việc tại ngoài bắc ngoài tại hải thái bình thôi chứ mình cũng không vào trong đấy làm gì cả nếu như dũng khẳng định chắc chắn anh không phải là người thuê xe và gây tai nạn thì bên phía phòng cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh và chuyển cái nguồn vải này thông qua đường dây nóng của bên phía cơ quan nhà nước trực tiếp kết nối với phải quay sau bên phòng cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng để anh trình báo cái sự việc của mình để kịp thời ngăn chặn cái sự việc này lại nhanh dũng nhé dạ dạ giờ đây không biết là mình đã biết cách trình báo cái sự việc của mình như thế nào chưa ừ. còn tôi hướng dẫn sơ qua cho anh một lần không mình cũng chưa đây nếu anh không trình báo rõ ràng không biết là sự việc cá nhân của anh là cơ quan đơn vị tôi đang công tác ở đây nhanh chóng nhé mình cũng chưa biết trình mình cũng chưa biết là sao ạ à? anh có cần hướng dẫn tôi qua anh một lần cái trình báo sự việc không có có bạn hướng dẫn cho mình đi vâng ở đây sau khi kết nối anh nói rõ họ vào tên của mình trước ngay không nhớ để bằng để ghi lại dạ sau đó lại nói là anh muốn báo án rồi hiện tại là anh đang nghi ngờ chứng minh nhân dân của anh đang bị dò dỉ ra ngoài trong những lần anh sử dụng bất cẩn đã bị một đối tượng xấu hoặc một tổ chức nào đấy đến cấp họ anh sử dụng vâng ngày hôm nay có nhận được thông báo từ bên phía mọi người phát giao thông tôi biết được là cái thông tin cá nhân của anh đang đứng trên trên cũng bận cái hoạt động thuê xe tại thành phố đà nẵng thì ở đây vì thuê xe và gây tai nạn nên anh truy cứu trách nhiệm anh chứ không luật nhưng anh không hề hay biết đến sự việc này đúng ạ và anh đang sinh sống và làm việc tại thái bình có đúng không ạ ừ, đúng đúng ạ sau đó anh cung cấp những thông tin tôi vừa đọc trên kia sau bên phía cơ quan công an điều tra xác minh thì đợi sau khi mà bên phía cơ quan công an điều tra xác minh gặp rõ anh không phải là người thuê xe mà gây tai nạn Dạ giờ anh trước cơ quan công an điều tra phát một công văn đến phía đơn vị phòng cảnh sát giao thông của tôi đây và hoãn cái biên lai này lại và anh không phải chịu trách nhiệm có liên quan trước pháp luật nữa nhưng mà quan trọng nhất ở đây anh phải hết sức phối hợp với phía cơ quan công an điều tra chứng minh là trong sạch cũng như là lấy lại uy tín danh dự tránh làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự công việc của anh hiện tại anh cũng nắm rõ thế nào rồi, đồng thời là mình kịp thời ngăn chặn những cái sự việc phát sinh thêm ví dụ như những cái đối tượng đã sử dụng được cái chứng minh nhân dân của anh sẽ làm hợp đồng thuê một chiếc xe ô tô thì chắc có khả năng những đối tượng xấu sẽ tiếp tục sử dụng những thông tin cá nhân của mình để làm những việc khác có lợi cho họ và có hại cho mình dạ để vâng. sẽ sự phối hợp với cơ quan công an điều tra có như thế nào thì mình báo như vậy vâng. anh rõ như nào anh dũng không mình mình hiểu rồi là dạ rồi thì ở đây anh à, ở đây trong cái vùng ngoài đang được ghi âm thì anh di chuyển đến khu vực riêng tư tránh tiếng ồn bớt tiếng ồn thì tôi hỗ trợ anh chuyển vùng ngoài này sang bên phòng cảnh sát điều tra để trình báo sự việc của mình để giúp nhau giờ giờ giờ mình thao tác như thế nào ạ à? vâng ở đây thầy giữ máy trên tay rồi trong cái đó thì chuyển cuộc gọi của anh không à, có vâng. cái động của cái đứa con là nước vâng, vâng. sau khi kết nối nói rõ họ và tên và muốn báo án hiện tại đây là tôi không khẳng định được anh có phải là người thuê xe ở gây tai nạn hay anh đang là người bị đánh cắp cái thông tin cá nhân nhưng vâng, ở đây khẳng vâng. định chắc chắn với tôi là anh không phải là người thuê xe và gây tai nạn thì tôi hỗ trợ giúp đỡ anh chuyển cuộc gọi này sang bên phía phòng cảnh sát điều tra vâng vâng vâng báo giúp mình, mình. Vâng, vâng bạn giúp mình đây cứ máy nhân tay từ 5 đến 10 giây tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ chính cuộc gọi này trong phòng thoát điều tra không biết là có cần hỗ trợ chính cuộc gọi không đây vâng vâng có có bạn giúp mình với ạ à, dạ vâng thì anh giữ máy nhân tay rồi trong giây lát vâng đây là công an thành phố Đà Nẵng cục gọi của bạn đang được kết nối xin lưu tiền máy xin cảm ơn đây là công an thành phố Đà Nẵng cục gọi phá Con như là kiểu máy Đây là công an thành phố Đà Nẵng Cuộc gọi của bạn đang được kết nối như là kiểu máy Xin cảm ơn Alo Dạ dạ Ờ, em có nhận được cái thông báo của công an thành à, của của cảnh sát giao thông ấy mà em thuê xe ở trong Đà Nẵng nhưng mà thực ra em không thuê thì các bạn đã bảo kết nối với anh để báo cáo ấy vâng vâng thì gọi em phòng điều tra tôi là có vấn đề gì cần chúng tôi ờ, được tra vâng vâng thì um, thì thì em có nhận được cái thông tin từ công an thành phố giao thông thành phố đà nẵng báo là ờ, em có thuê xe và gây tai nạn ở trong đà nẵng nhưng mà thực tế là mà nói thì em không thuê xe và gây tai nạn trong đấy thì các bạn đã bảo là em gửi à, các bạn kết nối với anh để em báo cáo ấy thì bây giờ em làm thế nào anh sự việc của anh thế nào anh trình bày đó tôi nắm mắt trước đâu anh đã phải sự việc Ờ, sự việc của em là ờ, bên công an giao thông thành phố Đà Nẵng có báo là em gây tai nạn ở trong Đà Nẵng nhưng thực tế là em không vào đấy thì là các bạn ấy bảo là em kết nối đến bên anh để thông báo sự việc anh hiểu ý em chưa ở đây anh đã nói ở đây chúng tôi đang điều tra nhé vâng. sự việc vâng thì anh có vấn đề anh cũng mắc rồi là có vấn đề gì cần ờ, tố cáo với các tội phạm ấy à có nghĩa là em đang nghi ngờ là có người người ta dùng giấy tờ tùy thân của em để người ta ờ, thuê xe và người ta gây tai nạn đấy rồi ảnh hưởng đến danh dự của em đến đến cá nhân em ấy anh nghi ngờ có người là lấy giấy tùy thân vâng. thuê xe và gây tai nạn vâng. anh ờ, có biết rõ được người này là người nào không em không biết luôn tại vì là thực sự là em không vào Đà Nẵng làm gì cả và em cũng Ờ, không có có thuê xe gì luôn mà nó lại xảy ra sự việc như thế này ấy. đồ này cái sự việc như nào thuê xe um, xe gì máy xe ô tô ờ, ừ, sự việc sự việc thì như này sự việc được em được công an giao thông thông báo ấy là uh, giấy tờ của em có thuê xe 7 um, chỗ ô tô Toyota màu đen 7 chỗ biển kiểm soát là 43A47466 và xảy ra tai nạn vào ngày 23 tháng 10 tại vị trí Hồ Kinh Mậu. Vâng vâng vâng. Thế em đọc lại đầy đủ cho anh nhé. Ừ, công an giao thông thì à, có thông báo cho em là mã số hồ sơ là 0038185. 038 0038185. Dạ. Là mã hồ sơ mã dạ. hồ sơ gì đấy? Mã hồ sơ bên công an giao thông thông báo với em như vậy là mã hồ sơ là 0038185. được chưa anh rồi mã hộp số kịch bản vâng vâng vâng ạ và ừ, người thuê xe có đứng tên em là lê anh dũng người thuê là lê anh dũng không? vâng vâng ạ số chứng minh thư là 034 034 090 ạ. Bao nhiêu? 090 ạ vâng không không tám năm tám sáu không không tám năm tám sáu dạ vâng ạ ờ, có thuê có thuê có thuê một xe ô tô 7 chỗ Toyota 7 chỗ màu đen xe Toyota 7 chỗ màu đen vâng biển kiểm soát là 43A 47466 soát 43 476 vâng Ờ, ngày vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 ngày 21 là ngày gì đây ngày thuê xe ạ ngày thuê xe 21 tháng 10 vâng ngày 21 và có xảy ra tai nạn vào ngày 23 tháng 10 năm 2021 ạ. Xảy ra tai nạn là 23 tháng 10. Vâng. Vị trí xảy ra tai nạn tại đường Hồ Tùng Mậu, giao nhau với đường Kinh Dương Vương. Đường Hồ Tùng Mậu và Kinh Dương Vương. Vâng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Phường nào quận nào đấy? Anh à, đọc lộ. Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Thành phố Đà Nẵng. vâng rồi còn tin gì không dạ em còn uh, thông tin gì không nào ừ, vâng chỉ có thông tin như vậy thôi mà thực tế là mà nói thì không phải là em thuê có nghĩa là ừ, như anh trình bày là có người đã biết thông tin à, họ tên của anh dạ vâng và cái số chứng minh mà anh à, đọc rồi để về xe đúng đúng ạ số chứng minh này anh anh đọc lại thêm một lần nào không ba bốn 034 090 090 đúng không? Vâng ạ. Ừ. 00 8586 Rồi hiện tại là mục đích của anh gọi đến cơ quan là anh muốn là chúng tôi điều tra giúp anh là vấn đề ai đang sử dụng lợi dụng thông tin trên tuổi của anh. Dạ vâng ạ. Để thuê xe ở đây tại Đà Nẵng. Đúng không? Dạ đúng ạ. Cũng sao không Vâng ạ, vâng ạ Thì à, nếu ở đây trường hợp mà anh nói là nghi ngờ có cái màu danh ấy Trước tiên tôi hỏi một số vấn đề này Thì chứng minh thư nhân dân của anh này từ trước tới giờ ở từng bị mất hay có thất lạc ở đâu không? Có một lần bị mất vào năm 2018 và làm lại và, và làm lại thời điểm là mất chứng minh hay là mất đang sử dụng ở chín số là Ờ, căn cước thời điểm đấy là căn cước rồi mà em mới mới cấp cái căn cước này được tầm khoảng ờ, một gần gần một năm ấy thì bị mất xong phải em cấp phải cấp lại bị mất thời điểm đó mình rơi đất hay là bị ờ, bị rơi ví giấy tờ hay thế nào bị rơi ví rơi ở địa bàn nào rơi ví ở ngoài hải phòng rơi ở hải phòng à? vâng anh rơi nó ở quận quận quận nào không không không nhớ hồi đây em chỉ nhớ chơi ở chỗ khu như vực ừ, chợ sắt ấy thì không biết là Huyền nó ở quận nào không biết là quận uh, Lê Trân hay quận nào ấy ở khu vực chợ sắt thì cái thời điểm bị um, ờ, mất giấy tờ tùy thân đấy thì anh có báo với cơ quan ờ, chính quyền địa phương nơi bị mất là mình chưa được giấy tờ không? À, không, lúc đấy chỉ em chỉ có ừ, nhờ bên bạn bè ở bên chợ ừ, thông dán tờ rơi thôi. Dán tờ rơi. Vâng vấn đề có tìm lại được cái căn cước này không không tìm lại được cũng là báo cơ quan công an thì hiện à, tại căn cước mới của anh là cấp ngày tháng năm nào à, ngày 10 tháng ngày mùng 10 tháng 4 năm 2019 mất tầm khoảng ờ, tháng ờ, cuối năm của hai năm 2018 Nãy tôi đuổi nói tôi là hơn một năm rồi, lên 3 năm rồi sao đây? Không, em có bảo anh là hơn một năm đâu, em bảo là anh mất, em mất từ năm 2018 mà. Cái này khai báo chính xác nhé. Chính xác. Đây, ờ, được rồi này. Cái sự việc này thì nếu đúng là anh nghi ngờ có người mạo danh công ty của anh để làm thất lượng xe mà xảy ra sự cố tai nạn ở đà nẵng đấy vâng chủ đã tương đối quan trọng rồi tôi không bài trừ khả năng là bên tội phạm là cá nhân tổ chức đó là chúng đang lợi dụng một tình ờ, một tình quanh để ờ, làm chuyện vi phạm pháp luật anh nghe nắm nắm rõ chưa nào dạ vâng trường hợp này đúng giữa quy định pháp luật là yêu cầu anh mang theo chứng minh nhân dân là trực tiếp đến cơ quan công an của phố đà nẵng thôi chúng ta sẽ mặt đối mặt là một phần hồ sơ như vậy đó dạ vâng sau khi ờ, hoàn thành xong thủ tục hồ sơ thì chúng tôi mới chính thức là tiếp nhận và làm án điều tra và xử lý nhanh được vâng. anh nắm bắt gì nào dạ vâng. vâng vâng em nắm rồi nhưng mà tại vì em không thể vào trong đấy được ấy em không thể vào trong đấy được em đang ở thành phố Thái Bình ở Thái Bình vâng thì sắp xếp trong thời gian là trong ngày mai hoặc ngày mốt thì cho anh hai ngày đi anh sắp xếp ra trực tiếp cơ quan làm việc ra Thái Bình công cơ quan công an thành phố Thái Bình ạ? À? Cơ quan công an thành phố Thái Bình ạ? Là cái cơ quan công an này cũng Nắng. À, tại... nói là thuê xe vấn đề vâng vâng vâng vâng vâng vâng chắc chắc chắc em không không không đi được rồi anh ạ em lại không đi được có cách nào không anh ở đây là nên quy định pháp luật đặt ra rồi em em không thể có lý do gì mà anh không đi được có lý do có phát triển ờ, thứ nhất là ở ngoài này thì em công việc cũng khá là nhiều ấy công việc em hoàn ờ, này anh làm ờ, công việc gì em thì làm kinh doanh kinh doanh kinh à? vâng. doanh về mảng gì em ờ, bán đồ điện ở thái bình thôi bán đồ điện dạ vâng bán đồ điện thì có vấn đề khó khăn ở nhà anh có lập gia đình chưa ừ, em có gia đình rồi mà bán thì cũng phải ở cửa hàng suốt ấy không đi được ấy không mỗi một mình mà còn nhà luôn điện thì cái này là sao mà nói là vấn đề khó khăn của anh được thì có lý do nào chính đáng hợp lý không nếu có lý do chính đáng hợp lý thì có thể tôi sẽ là cũng mà thứ nhất là cửa hàng bận thứ hai là con nhỏ không đi được có hai vợ chồng với vợ em vừa sinh em bé được khoảng 2 tháng 3 tháng không biết là là anh ở với vợ chứ không phải ở của mình đúng không nào dạ vâng đúng rồi còn hai tháng Vâng. thì cái thông tin của tin này anh đã chính xác nhận là chính xác chưa chính xác là có người mạo danh chính xác đấy thông tin này là từ ờ, bên đơn vị nào đơn vị đơn vị nào có bảo danh ừ, cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng ừ, thế anh xác nhận chính xác cái thông tin của tin này chưa chính xác đấy là bên đó họ có chụp chiếu hình ảnh gì cho anh ờ, xác nhận chưa chưa có chụp chiếu hình ảnh gì ạ sự việc này đây chúng tôi phải nắm rõ được và đúng xảy ra thì chúng tôi điều tra được như thế nào chưa chưa có chưa có chưa có hình ảnh gì thì họ có cái thông tin gì mà anh đã khẳng định là chính xác rồi cho anh những thông tin gì ừ, thì thông tin em đọc cho anh thôi ngày thuê xe ngày xảy ra tai nạn vị trí xảy ra tai nạn nó xe như nào mã số hồ sơ thế thôi có thế thôi Vâng. vâng kinh doanh không đi được vấn đề này là nó cũng ờ, chưa có gì là khó khăn cả tại đâu kinh doanh cũng nhất là kinh tế đầy đủ tài chính đầy đủ cũng bình thường không đầy đủ lắm thôi rồi vâng, nhưng mà vấn đề là đi lại này là có bình thường thôi anh còn làm rõ cái vấn đề là quy định pháp luật ra thì nếu một trường hợp đặc biệt có vấn đề gì khó khăn quá tàn tật hay là khuyết tật khó khăn đi lại hoặc là những vấn đề khác thì tôi mới xử lý giúp đỡ hỗ trợ thôi tiếp nhận hồ sơ và xác minh tại địa phương sau đó xử lý được Tôi vâng, thực sự là em không đi vâng, được vâng. thật thực sự là bây giờ là công việc của gia đình với lại gì ờ, chỗ uh, con nhỏ các kiểu ấy không thể đi được mà cửa hàng mà đóng thì mấy ngày thì không không đóng được ấy bởi vì còn kinh doanh còn, còn lo kinh tế gia đình ấy. kinh doanh đổ điện này tháng thu nhập bao nhiêu cao tháng bây giờ thu nhập bao nhiêu thu nhập cũng bình thường ấy, ạ lúc được lúc không thì tầm cao điểm thì tầm khoảng hai ba mươi triệu mà bình trung bình thì tầm khoảng 20 triệu 30 triệu cao điểm cũng 20 30 là trung bình 20 30 ừ, tầm đấy ừ, nói chung là em không nắm được tại vì ờ, cứ kinh doanh này có tiền thì cứ tiêu không nắm rồi thì nếu mà rảnh rỗi trực tiếp ra công an bên địa phương anh mà ờ, báo cho mình thế còn không hồi báo về rồi kiểu gì có văn bản đấy không công an địa phương tại thành phố thái bình ạ à? ừ, đúng rồi vâng thế có gì em chạy qua đấy thế bên anh không giúp được em à không ừ. có điều kiện bên anh không giúp được em ngay à anh lên đây anh có những người báo án đâu vấn đề là tôi giúp được gì thì em đang báo án cho anh mà Tôi anh rảnh rỗi thì anh tìm ra công an phường mà làm việc nhé đừng có rảnh rỗi thời gian em em không rảnh đâu chuyên môn nghiệp vụ còn hơn ở công an thật như anh viên thì đùa tôi. à sao anh ừ? sao anh anh à, rảnh rỗi quá anh nhé. em em không rảnh thực sự em không rảnh đâu anh anh giúp em với rảnh ở đây làm gì thì em thấy bên anh điện thì... sao anh em kinh doanh ờ, mới được mấy năm thôi sao hú điện qua đây nhá ờ, ờ anh ơi ờ, ờ là sao anh ơi anh ơi sao thì em thấy các anh báo thì em báo với anh thôi chứ làm sao đâu anh anh anh ơi ờ nhưng mà anh bên anh báo một năm kinh nghiệm trong nghề gì hả anh nghề lừa những nghề gì <laughs> thế là nhận rồi à? hả có mặt cao rồi ngon ngon dễ ừ, thế các anh đã nhận rồi khổ Đó, như vậy mới đọc cái số căn cước mới đọc cố mình nhấn nhá sai vậy bố nào biết nhé ồ số căn cước đọc đúng mà mình đọc không cơ chín mà còn nhấn hai lần luôn không thì đúng rồi gì nữa này phải nhấn nhấn chốt đọc số căn trước cái chuẩn thì ta còn làm đọc vậy thì tao làm à? thôi lưỡi mất ừ. thời gian vậy là đang làm ăn ngon lành thôi làm ăn thế làm gì nó thất đức em ạ nó phí đâu mày thằng gì giờ à mày biết một ngày tao làm bao nhiêu tiền mà thất đức nó có tiền thì có tiền nhưng mà nó lừa người khác thì nó thất đức ấy rồi sau này còn để lại tiền à, để lại đức cho con cho con cho cái chứ đúng không mình kinh doanh tự mình kinh doanh đây thì còn chiêu chiêu nữa tao cho mấy thằng đệ dưới nó cho mày đáp thua luôn nhé tự ra được hải phòng không này có ra được hải phòng không có ra được hải phòng không mày hải phòng à ừ ở hải phòng ra hải phòng đi cho vui bố mày định mày bên bên mỹ đi mà <laughs> ông dùng cái số dạ. ảo ông gọi như thật đi gì <laughs> <laughs> thôi đi lừa ít thôi dạ. lừa người ta khổ thân người ta này đúng không đang mệt cũng thì mẹ tính xả chết mày biết công việc này cũng thôi nói chung là công việc rất là mệt đúng không nhưng mà nhưng mà ở bên mãi bên mỹ mà lừa tận về việt nam ở việt nam cho nó bắt đi à không <laughs> mẹ tôi nghi bạn ở việt nam lắm tại vì tôi nghĩ ở việt nam dùng số ảo bình thường mà cần gì phải dùng số mỹ bạn công nghệ cao bây giờ nó rất là phức tạp đúng không ừ nó rất là nhiều vấn đề cái tập đoàn của nó rất là đông ừ. cho nên là cái tổ chức của nó là bạn không biết đâu tốt nhất là bạn ờ, nghỉ đi để tôi làm ăn nhé tại mình cũng muốn trêu trêu các bạn một tí mà có làm qua nghề này không mà sao lại biết hay đấy không phải làm qua nghề này mình là dân công nghệ cái việc này mình biết nhiều dân công nghệ à? ừ Tao bảo đi vào phải. Ừ thì hành mẹ mà sao bố thì mang thế hả sao sao má mày sáng rồi đéo đồng lách nào mày <laughs> tôi làm tí cho nó vui xả thật chết tí làm gì đâu ừ. thôi đi ăn ừ nhưng mà thôi lừa ít thôi mẹ lừa nhiều quá khổ thân người ta ừ, ừ. thế thôi nhá ừ chào bạn nhé ừ.